xin chào tất cả bạn đã trở lại với channel của chú Hè Mini Và ngày hôm nay chú Hè Mini sẽ hướng dẫn cho tất cả bạn tiếp tục về series hướng dẫn bong bóng nghệ thuật Và ngày hôm nay trở lại làm bài tập cho các bạn nam Các bạn cùng chờ đón xem chú Hè Mini sẽ làm cái gì nhá Đó chính là cây cung Bằng à. Rồi và để làm được cây cung thì chúng ta cần có cần 3 quả bong bóng nghệ thuật dài 360 ở lục 260 đó và chú em mini thì dùng màu đỏ màu xanh lá cây và màu vàng các bạn thì thích màu gì thì các bạn cứ dùng theo màu đó nha rồi bắt đầu bài tập của mình thôi nào và giờ đây chú em mini sẽ làm cái thân của dây cung bằng bong bóng màu đỏ nha bơm lên làm cái thân thì các bạn bơm dài hết luôn bong bóng luôn quá dài luôn đó rồi xì bớt đi các bạn vừa móp vừa xì cho nó nó đỡ bị bể nha rồi cột hai cái lại với nhau thành một cái thòng lòng <laughs> rồi các bạn bước lên cầm cho cân nha các bạn xoáy đây thành một cái này rất là đơn giản rồi tiếp theo chú hề mini sẽ bơm cái bong bóng màu vàng lên bơm lên khoảng ba hơi nha các bạn một hai ba rồi cột nó lại rồi đầu tiên chúng ta tạo một hạt đậu nhỏ Đấy, một hạt đậu nhỏ đó xong tạo thêm một hạt đậu nhỏ nữa là hai hạt đậu nhỏ đó các bạn cứ câu xe lại để làm chứ còn làm theo chú hề mini ai mà làm quen thì mới làm theo được nha các bạn rồi các bạn sẽ nắm cái này lại và gắn nó vô gắn nó vào hạt đậu hai hạt đậu này gắn vào rồi tiếp theo chúng ta sẽ tạo một hạt đậu nhỏ thôi nha các bạn đó. và tạo hai hạt đậu nhỏ nữa hai hạt đậu nhỏ đó nó sẽ như thế này đây hai hạt đậu nhỏ hai hạt đậu nhỏ một cái hạt đậu nhỏ nhỏ đây rồi tiếp theo là chúng ta sẽ quấn qua tiếp và gắn nó vào cái hai hạt đậu thứ hai chúng ta vào đi thôi còn cái dư dư này thì chúng ta sẽ để để làm cái um, giữ cái cung tên đó rồi để cho đẹp thì các bạn có thể dùng mà uh, ba ngón tay của mình hướng đó cho một cái dài và một cái ngắn thôi nó xíu xíu xíu thôi đó một hạt đầu khoảng ba ngón tay và một hạt đầu khoảng một ngón tay nha các bạn đó xíu xíu xíu rồi các bạn gắn nó vô gắn nó vô hai hạt đầu này này hạt đầu này gắn nó vô hai cứ thoải mái sáng tạo chế đi các bạn ạ à. à. Rồi, tiếp theo thì chúng ta dùng một cái sợi dây bong bóng đó bất kỳ màu nào các bạn muốn nha đó, một dây bong bóng các bạn cột vào cái cung này thì là rất đơn giản các bạn ạ <laughs> đó cột lại đầu trên và cột lại đầu dưới cột đầu dưới xong đã xong cái cung chúng ta còn thiếu cái gì các bạn biết không nào ừ, thiếu gì ta à đúng rồi đó chính là thiếu cái mũi tên nữa và giờ đây chú Hambini sẽ làm cái mũi tên nha chú sẽ dùng một phần lá để dùng để làm cái mũi tên rồi bơm lên khoảng hai thôi nha các bạn một hai rồi cột nó lại rồi đầu tiên là chúng ta sẽ tạo một hạt đậu bự ừ, khoảng hai ngón tay một hạt đậu đó. sau đó chúng ta tạo một hạt đậu nữa bự bằng hạt đậu bên này đó và tiếp theo chúng ta sẽ tạo hai hạt đậu cực nhỏ để nó giữ nó làm cái chốt giữ hai cái hạt đậu này không bị bung ra đơn giản hơn nào như vậy là xong cái mũi tên và cái cung tên rồi bây giờ bắn thử nha các bạn có biết bắn không có học bằng bắn chứ vậy đó chúng ta sẽ để cái này lên cái kệ đây và kéo wow bắn quá sung luôn <laughs> thử lại nha để chú em mình chỉ cho các bạn nha đây các bạn bỏ vô đây đó rồi cái kệ này chúng ta bỏ vô kéo rồi bắn xa cả trăm mét luôn Rồi như vậy là bài tập về cây cung cũng đã xong Bài tập cây cung rất là đơn giản đúng không nào Đó rất là đơn giản thôi Chúc tất cả các bạn thành công Và nhớ đừng quên như thường lệ Like, share and subscribe kênh cho chú Hề Mini Để chú Hề Mini có động lực làm những clip tiếp theo Hướng dẫn những bài tập bổ ích cho tất cả các bạn nha và giờ đây chúc cho tất cả các bạn thành công Và giờ đây thì chú Hề Mini sẽ đi sàng bắn chim đây uhm, Chim đâu chim đâu bắn nào